Dạ, nó nhắn tin hỏi anh gì ơi bây giờ à, anh có cách nào để À, à anh, anh à, chỉ em gạ bạn gái em đi nhà nghỉ không để ba quận 10 anh kể cái thời thơ ấu của anh là cái cái trường học ở quận 10 đó những cái mối tình trong cơn mưa này nọ đúng không quận 10 là cướp mất đời trai của anh nữa hãy để thể hình phục vụ cuộc sống chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng là thất bại doanh nhân streamer đồng hành cùng BBT CEO Duy Nguyễn khỏe đẹp thành công đẳng cấp hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể BBT nâng tầm con người Việt Nam à, quay trở lại các bạn trong chương trình nói chuyện với Duy Nguyễn thì à, Duy Nguyễn đã từng hứa cho các bạn sẽ hướng dẫn các bạn kỹ năng massage về AZ nhưng mà cái này nó hơi nhạy cảm mấy bạn ừ, nói nói mà nói nói nó kỹ quá nó cũng hơi kỳ kỳ mà nói nông nông thì nó không có đã mà nói mà che che thì nó không có sướng mà nói quạch tẹt thì nó không có phê nên này mà nói dài dài tập nha hôm nay nói nhẹ nhẹ thôi chủ đề massage đó giờ nói chuyện sống ở sài gòn á thì à, anh nói thiệt với em á anh ăn chơi trả thua nào đó từ thời sinh viên tới giờ rồi quá khứ của anh lầy lội tới cái nào chắc tụi em cũng biết rồi cái kia hài lắm em đi massage rồi về đặt cái gì à, đeo khẩu trang đi cà lũi cà lũi nữa xong rồi bữa hổm thấy anh à, lúc trước anh đi à, novo 4 chưa mua dách ngàn nữa anh đi bốn thắng cái két nó sẽ kịch gửi xe phục đi vô lấy cái hiếp xong rồi cái tự nhiên gặp fan trong đó ông nội thôi ủa anh anh anh anh di vô đây ai cũng biết chân vậy ờ, có đầu lạ tao nói tiếng mà tao nói tiếng mà sao sao di ra ngoài gì không có che đội nón anh gì không có che là luôn hả còn mắt gì che tao đẹp trai mà đúng không tao đi massage tao trả tiền mà ô mắc gì che ủa sao tư duy mày ngộ vậy mày đang làm giàu xã hội mà mày phải lén lút à What? đó đó là câu chuyện các bạn ngẫm đi rồi tất nhiên hôm nay duy nói về chủ đề quận 10 tại vì sao quận 10 nó có liên quan tới massage đúng chưa đúng chưa đầu tiên á là các bạn muốn đi massage thì mà phải biết cái, cái chỗ đó nó làm sao cái chỗ nào đi được ok thì cái quận 10 thành phố hồ chí minh á nó có hai lý do mà khiến cho duy ấn tượng đầu tiên từ lúc mà duy đặt chân lên sài gòn đi dạo thôi chứ không phải là lập nghiệp Duy đi dạo lên Sài Gòn đầu, năm đầu tiên năm 2000 Một mình đi khám phá Sài Gòn Không biết đường Chôm chiếc xe của bà dì mấy em Xe đạp Chôm chiếc xe bà dì chạy lang bang lang bang Nói chung là duyên xui trời đỉnh, Là Duy đi trên đường Cộng Hòa Đường Cộng Hòa sống lạc đâu ra ra Lý Kiệt Lý Kiệt vòng vòng đâu khu đó đó Nó chạy vòng vòng hồi đâu tới tới tới tới cái công ty mà mai thắng lợi hay thành công gì đâu ngoài ờ, tích tích rồi gần ăn xương á đi lạc vậy nguyên nhà nó xanh mặt hết nhưng mà chuyện đó không phải là nội dung chính kể sau anh đi ở quận 10 anh gặp cái trường đại học bách khoa số 288 lý thường kiệt phường 14 quận tân bình anh đi ngang ngôi trường đó anh thấy một cái sự uy nghiêm một sự cổ kính và lúc đó trong đầu anh nhẩm là tao vô đó học đó đó là cái định hướng của anh từ năm 2000 à, từ năm 2000 đó mấy em định hướng vô, vô trong đó ra tỉnh thôi đó đó là cái dấu ấn đầu tiên về quận 10 mà lúc đó anh đi đó là đường cộng hòa nó chưa làm như bây giờ đâu bụi thấy mẹ luôn đó bụi lắm còn đường tân kỳ tân quý con đường tân kỳ tân quý là cái thời điểm đó đó anh đi với bây giờ nó không khác nhau gì hết á thấy ghê chưa thấy con đường trung thành với thời gian chưa mấy em 20 năm đó mấy em 20 năm đổi mới đó có đường trung thành với thời gian chưa mà trên con đường tân kỳ tân quý bây giờ nó bị hai cái phốt tụi em là dân sài thành tụi em phải biết cái phó thứ nhất ngay ngã tư bảy hiền á ủa xin lỗi bạn ngay ngay ngã ba bà quẹo á nó bị kẹt cái chỗ đó là bị nút thắt cổ chai chưa có mở đường được cũng lâu lắm rồi mà chưa làm được cái cái phó thứ hai á biết là gì không cái cầu cầu tân kỳ tân quý á, biết bị gì giờ nó đơ luôn rồi rồi còn cái còn cái phốt nằm giữa giữa đó là nguyên cái nghĩa trang bình hôm qua luôn khi anh đi trăm người đưa tiễn khi anh về kiểu tám người khiêng chiếc xe lam từ từ lăn bánh chở anh vào nghĩa địa bình yên đó là nghĩa trang bình hưng hòa nhà tôi đó mà là giải phóng đi bóc mộ bóc cốt đi rồi thôi tôi giờ mộ này vô danh mộ kia vô chủ mộ này ông này đi vượt biên mất tiêu rồi mộ kia ông kia chưa về không biết được đâu xử luôn <laughs> đó giờ nó chưa có giải phóng được tại cái quận bình tân nó còn phải giải phóng cái chỗ đó đi để thành lập trung tâm thương mại thì nó mới phát triển được nó nó nó, nó nói một chút xíu, xíu về sài gòn quận 10 đó là những cái ký ức của anh vào năm 2000 cách đây 20 năm còn sau này á cái quận 10 là một cái quận rất nổi tiếng nổi tiếng cái gì tụi em ăn chơi ở quận 10 tụi em phải biết cái khu cái khu gọi là thiên hạ đệ nhất thác lọn wow. dành cho sinh viên không sinh viên nó nhiều khu lắm nha không không không phải là sinh viên là là là là là là, là, là quận 10 không mai mốt anh sẽ dẫn tụi em đi qua thanh đa ờ, dẫn tụi em đi qua bên uh, quận 7 dẫn tụi em đi ra đi đi đi đi hóc môn nó nhiều chỗ lắm sinh viên phải biết quận 8 thì chỗ đó là hơi dữ dội rồi âu dương lân <laughs> rồi à, vùng 10 á thiên hạ này nhất ăn chơi chơi cái gì thứ nhất là quán ăn mấy ốc tre ốc mỡ ốc gì đó nhiều lắm quán ăn hải sản đồ nhóc cái thứ hai là cái gì cho tôi bay thích nè ăn là tăng một tăng hai là đi karaoke karaoke thì lú ra sư văn hạnh đi trò nhỏ trò lớn trò nào cũng có hết đó rồi cái thứ ba cái thứ ba là thích này nha nó, nhắn tin hỏi anh gì rồi bây giờ à, anh có cách nào để à, à, anh, anh chỉ em gạ bạn gái em đi nhà nghỉ không thì mấy em muốn biết chiêu đó đó thì em phải biết khu quận 10 nữa khu quận 10 nó nổi tiếng hệ thống khách sạn nhóc khách sạn nhóc khách sạn nó có hai nghĩa khách sạn một cái là nhà nghỉ với một cái khách sạn thiệt yes. đúng không với một cái khách sạn thiệt mà khách sạn nhà nghỉ khách sạn thiệt ở giữa đâu đó nó sẽ là massage wow. 10 khá nhiều chỗ đó em khu sư vạn hạnh nè lê hồng phong nè 3 tháng 2 nè hiểu chưa đó bây giờ nó cái tàu đầu tiên á tụi em muốn muốn khám phá những cái nẻo đường ăn chơi dành cho gamer á thì á, tụi em phải biết được khu quận 10 quận 10 nó có kẹt xe nó có hẻm nó có tùm lum tùm la nhưng mà em chưa biết cái khu lê hồng phong sư dân hạnh 3 tháng 2 thì giờ lý thường kiệt tất nhiên thì cái cái ghê nhất vẫn là sư dân hạnh thôi sư hạnh lê hồng phong hai đường nó cặp nhau hiểu không nó có mấy hẻm chọt chọt chọt qua chọt lại đó đi vô mấy hẻm đó cũng nhiều điều kỳ diệu lắm em hệ thống khách sạn rất nhiều khách sạn nó tính theo giờ giờ đầu năm chục giờ sau 10 ngàn 20 cũng còn cái đó cũng còn còn mắc hơn xíu giờ đầu 80 90 khách sạn tới giờ rẻ lắm còn đi vô mấy thằng ba sao mấy thằng ba sao ở trên lê phong đó là nó tính theo ngày cái ở quận 10 á là cái khách sạn nó khách sạn tầm trung nó nó nằm ở rất là nhiều chỗ trong cái cụm nó có một cái cụm hòa bình đó biết không biết biết biết biết nhà biết nhà hát hòa bình không đó trong đó đó trong đó có khách sạn kỳ hòa luôn vòng vòng vòng vòng vòng, vòng khu đó cụm công ba đó quét chừng km thôi nhiều lắm nhiều đỡ nổi luôn á quá trời quá đất luôn ủa vậy em nói chuyện đó để chi để biết cái địa điểm xác định xác định để mốt mình uh, <laughs> mình mình mình làm gì với em tới mua xong đi massage được ủa mà mua súp tại sao mua súp xong đi massage yes. kế bên trường thị trấn có cái shop bán súp ủa có đó hả mày shop nào vậy city súp city súp ủa city súp lần nào đại lý quận 10 của mình City Sub chính thức khai trương tại địa chỉ số 8 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nghiêm Quý Trọng đã rất tâm huyết trong suốt quá trình ấp ủ đứa con tinh thần City Sub để rồi tạo nên một không gian shop được đầu tư chỉnh chu, sang trọng, mọi góc nhìn đều bắt mắt thu hút khách hàng. Ủa có nè hả? Có, anh ký rồi, chắc bước bên livestream anh ký. Sao tôi ký được? Tại quận 10 sau này tao mở ờ, BBT đó mà. Làm gì kiếm dòm lo chim. Có không ba? City Shop hả? City Shop Sợ coi Rồi rồi, đụng mà thấy cái group rồi Vì có có sản phẩm luôn rồi hả? Tôi thấy mẹ rồi Kỳ đó đó Tại vì cái cái cái quận 10 là cái chỗ mà anh sau này anh mở phòng game ông ơi Trời đất ơi anh là ngủ nhãn Trời nó năm, năm, năm sau là anh mở quận 10 đó Mày làm vậy thôi chết mẹ rồi Nằm ở đâu nằm đường nào Trần Thiện Chánh Trần Thiện Chánh nó cái đường nào trời thôi má chết mẹ rồi thôi thôi sắp mặt rồi mấy em tập tập tập khi địa lý thông nhìn luôn trời trời đất ơi má tự nhiên đang cái kèo luôn chứ đang cái kèo massage ngon lành mấy không má giờ nó dính vô cái này nữa trời ơi mở đâu mở mà ông mượn nổi tao má tự nhiên cái tự nhiên cái, sài gòn nó đông quá cố luôn rồi quá trời đại lý luôn đại lý quận quận hai cái chỗ ông vt súp nè anh còn chưa làm xong nữa nó cái vụ vỉa hè đó còn chưa làm xong thằng tân bình nó xúc nhà thuốc còn chưa làm cho nó nữa tân phú chỗ con vít kia nguyễn còn chưa làm nữa mà bây giờ có thêm quận 10 nữa trời làm sao này dở thiệt chứ nếu mà nếu mà anh biết ở quận 10 á là anh kêu ông nội đó đi chỗ khác rồi đi qua quận đi qua quận 11 của Minh Lâm cũng được nữa quận 6 cũng được nữa cha này khôn dữ nha khu đó nhiều phòng game lớn lắm phòng game lớn khách cũng đông nữa mà mà ông chơi city sub luôn hả Ê, có nào bà con nhánh của city game ta ủa có kế bên city game luôn hả wow này nó hơi nó, nó hơi sốc em nó ngoài khả năng massage của anh rồi thôi mẹ nó đi còn xíu nữa gán kêu vụ đó tính sau đi từ từ mệt quá vậy là giờ cái đại lý đó nó bán rồi nó có hàng luôn rồi đúng không thôi vậy thôi giờ mua giùm nó luôn đi mấy em bây giờ tụi em đi massage <laughs> đúng không đi massage thì giờ nó mua gì uống ta thường thường á đi massage thủ trong trong trong trong trong ờ, trong ờ, trong, trong mình á là, là libo giảm mỡ rồi nha mấy em vì quạt cao bca đồ nó còn để làm gì thôi để clip khác nói đi clip này nói nó kỳ quá tự nhiên tao quê luôn rồi tự nhiên xuất hiện có cái đại lý nằm ở đó anh quê thiệt anh bị sượng mấy em nên giờ sao ta giờ đi tiếp massage hay đi tiếp đại lý <laughs> bó tay thì chứ chồng chọt ngang hông mà trời nó đang nói về massage quận 10 những nẻo đường ăn chơi này nọ trường đại học Harvard của Việt Nam ngự trị ở đó rồi bây giờ vậy là bbt có con thêm đại lý sắp ở quận 10 nữa ngày trước là nhận thằng quận 3 rồi ngày trước có thằng quận 3 thằng tên lâm sport ủa lâm gì á lâm quý hay lâm gì á ừ lâm ghim nó lâm ghim nằm quận 3 bây giờ hôm nay cặp cái quận 10 hai khu khác nhau mà gần nhau dân cũng khá đông cũng được nói chung là cũng có giá trị thương mại nhưng mà giờ làm rồi giờ anh mở u 10 nữa nó, thôi là chuyện chỉ cái chuyện mở u 10 từ từ tính nha để để để lại đi để lại có thể thay đổi tọa độ qua tân bình không chừng nhưng mà thôi cái nội dung chính ngày hôm nay là là là video về massage video về massage hướng dẫn các em những cái kỹ năng về massage nhưng mà tự nhiên nó bị cái vụ này làm cho anh đảo điên đầu óc anh bị ờ, hoang mang và anh bị sang chấn tâm lý rồi công nhận mà cái thằng 40 này ông nội này tao không biết luôn hả trời sao sóc đẹp dữ mày trời má cái shop bao đẹp luôn kế ghê vậy má đầu tư dữ vậy trời thôi chết mẹ minh lâm rồi thấy kèo này hơi căng nói chung minh lâm ở quận 11 mà bây giờ đại lý mở ở quận 10 thì kiểu gì thằng này chả mất khách yes. đúng không hàng chỉ hôm nay nó buồn ghê luôn sao dạo này anh nhiều việc quá quản lý nó cũng sát cái này nữa mấy em ơi thôi một, một, một lần nữa xin lỗi tất cả mọi người à thật ra anh anh bây giờ mà em kêu anh nói về thông tin đại lý quận 10 anh cũng chả thông tin gì nó có biết đâu mà nói nó bây giờ cũng không dám nói sao hết nó cái này nó đến với anh một cách nó nó, nó, nó rất là bất ngờ mà nó sang chấn tâm lý nó ảnh hưởng tới cái cái cái đề tài video cái video hôm nay á, là cái video về massage mà cái vấn đề massage anh muốn tụi em đề ba quận 10 đề ba quận 10 anh kể cái thời thơ ấu của anh là cái cái trường học ở quận 10 đó những cái mối tình trong cơn mưa này nọ đúng không quận 10 là cướp mất đời trai của anh nữa ủa mà công viên lê thường đi thì riêng quận 10 hay là quận tân bình mày ờ đúng rồi công viên đó nó cướp mất đời trai anh đó nó đồng sinh viên phải có những cái mối tình công viên nữa đó có nhiều cái kỷ niệm anh muốn kể anh muốn chia sẻ để, để giảm bớt những cái áp lực bơ cái áp lực của tháng cô hồn này áp lực xe mạc này đó à, rồi áp lực nhà cửa nè rồi áp lực này nọ kia kìa đó rồi chuyện lỗ lã trong trong trong trong trong trong vấn đề ấy nữa ồ anh có bị cái lỗ ghê lắm đây bữa sau anh kể cho nghe thằng nhiên nó giết vụ này còn test hơn nữa à, thôi dừng video đi mai tiếp mày mệt quá giờ hết biết nói gì rồi tự nhiên quận 10 này ác đạn quá ông nội quận 10 sẽ tư gấp tao lại ông luôn á quá ký này không biết mốt ký phải nhìn nha Đường clip massage thì ra là clip quảng cáo đại lý quận 10 a hi hi hi hi hi hi Hay thì mua súp đi ba Giàu nghèo mẹ gì Lai xe là đương nhiên rồi Coi chùa hoài